người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt. Hôm nay máy xin giới thiệu tới toàn thể mọi người một siêu phẩm giá rẻ của Yên Nghĩa. À, giá chỉ từ 920 triệu một căn nhà 2 tầng xây mới, tất cả đều sổ đỏ chính chủ. Xin mọi người cùng vào tham quan căn nhà của em ạ. Đây là bên trong của căn nhà mọi người có thể quan sát ra bếp của ngôi nhà với cái diện tích của ngôi nhà này và với cái giá thành chỉ 920 triệu thì rất phù hợp với lại um, vợ chồng trẻ và có thu nhập là và có thu nhập bình thường một chút thì là anh chị có thể mua được cái nhà này với cái giá rất là hợp lý mà đầy đủ tiện nghi để sinh hoạt có đây tủ bếp đây tủ bếp này thì cũng là được làm bằng nhôm bằng à, nhôm hệ cao cấp và cũng có bồn rửa bát này và ờ, chậu vòi rửa cũng như là hệ thống thiết bị vệ sinh của ngôi nhà đây mặc dù ngôi nhà này thì chỉ có một ờ, phòng vệ sinh thôi nhưng mà cũng đầy đủ cho bốn người sinh hoạt phòng vệ sinh của ngôi nhà đầy đủ hết cả sen vòi thiết bị vệ sinh cũng như là lavabo bồn cầu nha mọi người vòi xịt các thứ đầy đủ cả sân phơi phía sân phơi của của căn nhà này sân phơi của căn nhà này cũng rất là rộng khoảng tầm uh, ờ, 8 mét có sân phơi và có cả chỗ để máy giặt cũng như là chỗ để giặt giũ quần áo nhá căn nhà này mọi người chỉ 920 triệu 920 triệu thôi ạ à. diện tích là 32 mét vuông xây 2 tầng và đã có sổ đỏ chính chủ đầy đủ bên em bao toàn bộ phí thuế sang tên chủ tên sổ luôn nha mọi người thì là căn nhà này đấy chỉ 920 người hướng nhà là hướng Tây Bắc mọi người lưu ý dùm em nhá <clears throat> xung quanh căn nhà này rất là nhiều nhà cao tầng với vị trí của căn nhà này thì chỉ cách bến xe nghĩa là 2,5 km cách uh, ngã tư Lê Trọng Tấn là 3 km và cách khu đô thị Đô Nghĩa là 1 km nha mọi người xung quanh của ngôi nhà này rất là đầy tiện ích trường học cũng như là chợ trạm cũng như là trạm y tế cũng như là phường ý nghĩa uh, ủy ban nhân dân phường rất là tiện lợi mọi người uh, muốn biết thêm nhiều thông tin chi tiết hơn về căn nhà thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình là 0983 013 403 hoặc 08041444 mọi người thấy uh, xem video mà thấy hay thì like cho chúng em và đăng ký kênh để có thể nhận được thêm nhiều video bổ ích hơn nữa à, em xin dừng video tại đây nha